chào các bạn hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ <clears throat> thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật bếp có hiệu là Rinnai KGE 661 FTS đây là nội thất bên trong của bếp nè bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là máy hấp có bếp đây những ổ lớn tôi cũng đã à, bọc lưới đây nè đây là bếp nướng có vị nướng bằng inox tính năng đầu tiên á, bây giờ tôi cũng sẽ thử là phá ra khi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu và một bếp nướng ngọn lửa xanh đẹp mà thì giờ tôi cũng sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi tắt lửa sau 5 đến 7 giây á, cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi họ bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn ý nè cái đầu chia lửa cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt đây. bếp đã tự động phá ra và kèm theo tiếng bếp bếp bên trái nè bếp bên phải bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây tính năng thứ hai á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi sẽ dùng hai miếng sắt mô phỏng cho hai cái đáy nồi rồi thì <clears throat> thì ở à, điều kiện hoạt động bình thường thì đầu que cảm biến này nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động à, tắt lửa và phá ra thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng cái nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng <clears throat> nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt gió mà thổi đi làm nguội đi đáy nồi á nhiệt độ nó dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử cái buổi bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần à, bếp nướng nè do cái à, mặc định của nhà sản xuất á cái à, bếp nướng cái lửa của nó thì nhà sản xuất chỉ cho phép ta giảm ngọn lửa từ 10 xuống 8 thôi không như bếp nấu được đó là mặc định của nhà sản xuất đối với dòng bếp nút nhắn còn về phần bếp ga Nhật á nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam vì khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy dùng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn nhưng pin con ó con thỏ pin này sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba hay là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này à, chắc là kém dành cho bếp ga nội đi nhập nên các bạn hãy tránh ra còn đối với à, đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế à, hai cục pin đại bằng một cục nguồn 3V nguồn 3V để sử dụng hai cho pin đây là đầu chờ để cắm vào nè tôi sẽ lấy pin ra bếp sử dụng nguồn 3V và cổng bình thường nè hai bếp nấu đã tự động giảm nhỏ lửa đây, nó có ờ, nhiệt độ đây giờ ta có tăng chỉnh cần ờ, gạt lớn nhỏ đi nữa thì cái ngọn lửa nó cũng sẽ không gỡ gạch nữa bao nhiêu nữa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 hoặc các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu biết vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè của thân và em bếp uh, nấu bên phải uh, tự động tắt lửa và phá ra sang chế độ nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây bếp này thì có nắp che chưa lửa bằng inox nè nắp che chưa lửa bằng inox á mình à, xài thời gian sẽ à, lâu hơn những loại lớp sắt những loại lớp sắt mình xài thời gian lâu á nó sẽ bị 11 chân như thế này còn tác dụng của nắp che bếp mà không có nắp che ngọn lửa sẽ tụm lại đốt nóng à, trực tiếp vào đầu que cảm biến làm bếp hoạt động không chính xác còn bếp mà có nắp che nữa thì ngọn lửa nó xè ra hoạt động đúng tính năng của nó đây bếp nấu bên trái tôi cũng đã tự động tắt lửa và phá ga sau chế độ là nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì đối với dòng bếp này nó, <clears throat> nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi cũng có ăn kèm theo ổ cắm hẹn giờ giúp chúng ta nấu nướng những món ăn mà biết dự đoán được thời gian chính các bạn mượn vào cục nguồn 3V à, nè các bạn cắm vào cắm hàng giờ sau đó các bạn cắm vào ổ điện thời gian cho đấu cắm hàng giờ được 60 phút ta có thể tùy chỉnh thời gian mà ta mong muốn thì tôi sẽ thử một phút cho à, hẹn giờ cho đây là những cặp pin zin theo bếp về nè pin uh, à, Ancalai đây pin Nhật zin theo bếp về bên này còn dung lượng rất là cao bên <clears throat> này bên shop bán uh, với giá 50k một cặp bên này mà sử dụng cho bếp này thì khoảng được đến uh, à, 45 tháng bên này dung lượng còn rất là tốt còn về khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô Đây, bếp đã hết thời gian một phút nè bếp nó cũng đã tự động tắt lửa và phá ra công tắc thì vẫn còn đang mở đây bếp thì được bảo hành một tháng nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi đổi trả bếp khác bằng à, giá chị bếp các bạn đã mua thì các bạn nhớ à, bấm vào góc màn hình vào phần phụ đề để được à, bấm vào góc màn hình để có phần phụ đề để có phần hỗ trợ phụ đề để hiểu rõ hơn ờ, những ờ, chức năng của bếp thì vừa rồi tôi cũng đã thử hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video sau